Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của D-Review Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong một cái chủ đề đó chính là tư vấn về chiếc iPhone 7 Plus xem là chúng ta có nên hay là không nên mua nó ở thời điểm hiện tại trong năm 2019 Và mình cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện thật là khi mình đi cà phê với một người bạn à, Nó cũng dùng chiếc iPhone 7 Plus và khi chơi cái tựa game là ARK Mobile Thì nó phải kêu lên là iPhone 7 Plus thật sự ở thời điểm hiện tại là nó không thể nào mà chiến được những cái tựa game yêu cầu đồ họa quá cao nữa và chúng ta sẽ cùng theo dõi video ngay sau đây để mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về chiếc iPhone 7 Plus xem là nó có đáng mua ở thời điểm hiện tại hay là không nhá. Rồi và mở đầu video thì mình sẽ cùng nhau nói về những cái nhu cầu sử dụng của các bạn cũng như là chi phí mà các bạn đang có. Ví dụ như là các bạn đang có khoảng 8,5 triệu đồng thì các bạn mới nghĩ đến chuyện là chúng ta sắm một chiếc smartphone có mức giá ví dụ như là iPhone 7 Plus. Còn nếu như mà các bạn có một cái số tiền ít hơn thì có lẽ là chúng ta sẽ phải tìm hiểu một số những cái sản phẩm ở những cái phân khúc thấp hơn. Bên cạnh đó nếu như mà các bạn đang có nhu cầu muốn tìm những cái chiếc smartphone Android hay là muốn tìm những chiếc smartphone mà nó có tận 3 cho đến đến 4 camera thì có lẽ iPhone 7 Plus không phải là sự lựa chọn của các bạn trong tầm giá này rồi và chúng ta cần phải đi tìm những cái mẫu máy khác trong năm 2019 thì nó mới có những cái tính năng ví dụ như là 3 camera, 4 camera hay là những cái tính năng mà các bạn yêu cầu khác. Chính vì vậy mà chúng ta cũng có thể thu hẹp lại những người đang cần chiếc iPhone 7 Plus là đang sở hữu một số tiền nó trên 8 triệu và dưới 10 triệu đồng và bên cạnh đó thì các bạn đang cần một cái sản phẩm iPhone mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm mượt mà nhất trong quá trình sử dụng và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái câu câu trả lời cho cái câu hỏi là có nên mua chiếc iPhone 7 Plus hay là không nên à, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trước về cái yếu tố là có nên mua hay không thì theo mình là nên thì tại sao chúng ta lại nên mua iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với lý do đầu tiên Lý do mà các bạn nên mua iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại có lẽ cái lý do đầu tiên này là các bạn đang sở hữu những cái đời iPhone thấp hơn. Ví dụ như là bây giờ thì bạn mình vẫn có một số người vẫn đang sử dụng iPhone 5, iPhone 5S hay là kể cả đến 6, 6 s nữa. Nhưng vì một vài lý do nào đó, ví dụ như là các bạn đang cần một cái chiếc máy chơi game tốt hơn, một chiếc máy có màn hình rộng hơn và một chiếc máy có thời lượng pin cao hơn thì có lẽ là chúng ta không thể nào mà tìm được một cái chiếc máy nó toàn diện hơn là iPhone 7 Plus ở trong cái tầm giá là 8 5,5 triệu đồng. Thêm vào đó thì các bạn cũng có những cái sự lựa chọn đến từ những cái chiếc máy cao cấp của Apple ví dụ như là iPhone X, XS Max hay là XS nhưng mà tuy nhiên thì các bạn lại không có đủ chi phí để có thể bỏ ra một cái mức giá 15 triệu, 18 triệu hay là hơn 20 triệu để mua những cái chiếc máy đó thì hiện tại iPhone 7 Plus mình nghĩ là một cái chiếc máy nó ở cái phân khúc hợp lý về giá tiền cũng như là nhu cầu sử dụng dành cho các bạn chính vì vậy lý do đầu tiên nó sẽ dành cho các bạn mà đang có nhu cầu muốn lên đời iPhone Tiếp theo đó, tại sao iPhone 7 Plus lại trở nên đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại bởi vì là bên cạnh nó sở hữu một cái mức giá rẻ dưới 10 triệu đồng thì nó cũng là một cái chiếc máy iPhone vẫn được hỗ trợ lâu dài bởi Apple trong thời gian sắp tới. Và bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn đã biết cái nguồn thông tin là iPhone 6 đã bị khai tử rồi thì chúng ta cũng có thể nghĩ là trong tương lai 2020 thì chiếc iPhone sẽ bị khai tử tiếp theo đó chính là chiếc iPhone 6s. Thì nếu như mà tính ra thì chúng ta vẫn còn ít nhất 2 năm nữa thì 7 Plus vẫn được hỗ trợ đến từ từ iOS từ Apple. Chính vì vậy đây là lý do thứ hai, lý do iPhone 7 Plus vẫn được hỗ trợ lâu dài đến từ Apple về những cái phiên bản iOS mới hơn. Lý do thứ ba mà các bạn nên mua iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại đó chính là đây chính là chiếc iPhone rẻ nhất mà sở hữu dung lượng 3GB và nếu như mà các bạn đã tìm hiểu những cái dòng iPhone cao cấp mới đây mới được cho ra mắt thôi ví dụ như là XS hay là XS Max thì nó mới chỉ được trang bị một cái dung lượng RAM là 4GB mà chiếc 7 Plus đã ra mắt được hơn 3 năm mà nó đã có 3GB rồi thì mình nghĩ đây là một cái dung lượng RAM mà giúp cho các bạn có thể có những cái thao tác sử dụng tác vụ đa nhiệm mượt mà nhất mà vẫn giúp cho chúng ta không phải lót ứng dụng lại nhiều lần Lý do thứ tư cũng là lý do cuối cùng mà chúng ta nên mua iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại đó chính là đây là chiếc iPhone đầu tiên có camera kép và nó cũng là chiếc iPhone rẻ nhất mà có camera kép à, Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như mà các bạn đã theo dõi quá trình ra mắt của Apple thì iPhone 7 Plus là chiếc máy đầu tiên được trang bị camera kép và có lẽ là chúng ta không cần phải bàn quá nhiều về chất lượng ảnh chụp cũng như là cái à, chất lượng quay video, chất lượng thu âm hay là chất lượng chống zoom của 7 Plus nữa bởi vì từ 7 Plus này đến 8 Plus thì mình cực sự là ấn tượng với cả cái chất lượng chống zoom cũng như là cái chất lượng chụp ảnh xóa phông mặc dù đây là sản phẩm đầu tiên được trang bị camera kép cũng như là cái tính năng xóa phông mà nếu như mà để so sánh với những chiếc smartphone Android cùng tầm giá ví dụ như chúng ta cũng có thể nói đến Mi 8 hay là những cái chiếc máy ví dụ như là Samsung Galaxy Note 8 chẳng hạn thì có lẽ là khi mà so sánh camera của những chiếc máy này với nhau thì iPhone 7 Plus vẫn có riêng cho mình một cái ưu điểm đó chính là về phần thu âm và các bạn đang nghe audio ở trong video này cũng là từ chiếc iPhone 7 mình đang thu âm ở đây và nếu như mà iPhone 7 thu âm tốt thì có lẽ là iPhone 7 Plus cũng như vậy đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến phần thứ hai của video đó chính là những cái lý do tại sao mà 7 Plus ở thời điểm hiện tại mà các bạn không nên mua Cái lý do đầu tiên mà chúng ta không nên mua iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại đó chính là về phần hiệu năng về con chip A10 Fusion tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã ra mắt được 3 năm rồi và với những cái tựa game mình đã chia sẻ ở đầu video thì bạn mình chơi ARK thì nó phải thốt lên là iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại là đã bắt đầu cá đối so với những cái tựa game yêu cầu đồ họa cấu hình cao còn nếu như mà các bạn chỉ có nhu cầu chơi game ở những cái tựa game phổ biến ví dụ như là Quân Mobile hay là PUBG Mobile thì có lẽ là iPhone 7 Plus vẫn có thể chiến được ở mức rất là ok đặc biệt là liên quan mobile thì chúng ta vẫn có thể chơi ở mức max setting PUBG Mobile thì mình khuyên các bạn chỉ nên để ở mức mượt cũng như là để cái phần FPS nó cao nhất có thể thì chúng ta vẫn có thể có những cái thao tác sử dụng mượt mà không bị giật lag trong cái quá trình chơi, chơi game và mình cũng phải chia sẻ thật lòng là khi mà chơi PUBG Mobile nếu như mà chúng ta chơi trong thời gian khoảng 20 30 phút hoặc là hơn thế thì đến cái phút thứ 30 chúng ta bắt đầu cảm giác thấy máy nóng dần lên và bắt đầu cái con chip axit nó sẽ giảm sung xuống và chúng ta sẽ xuất hiện hiện tượng giật lag ở đây và đó là những cái chia sẻ thực sự mình về chiếc iPhone 7 Plus để các bạn có thể cân nhắc về việc là khi mà mua về các bạn có thật sự là cần cho những cái tựa game yêu cầu đồ họa cấu hình cao hay không bởi nếu như mà các bạn cần những cái chiếc máy có thể đáp ứng được một cái hiệu năng cho những cái tựa game như ARK hay là PUBG Mobile thì ví dụ như là trong tầm giá này chúng ta có thể sử dụng được chiếc Xiaomi Mi 8 hay là Xiaomi Mi 8 Pro thì mình nghĩ là với S8 845 cộng thêm những cái viên pin trâu hơn cộng thêm một cái cơ chế tản nhiệt tốt hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiệu năng ổn định hơn là A10 Fusion trên chiếc iPhone 7 Plus Lý do thứ hai mà các bạn nên cân nhắc về việc có nên mua iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại hay không đó chính là về phần thiết kế của máy. À, về phần thiết kế của iPhone 7 Plus thì mình nghĩ là có người là chê xấu nhưng mà có người lại bảo là với tôi như thế là đủ dùng rồi nhưng mà công tâm mà nói thì chiếc iPhone 7 Plus đã ra mắt được 3 năm đã đi qua rất là nhiều những cái quá trình ra mắt xu hướng của những chiếc smartphone khác. Ví dụ như là năm nay chúng ta có màn hình giọt nước, trong năm ngoái thì chúng ta lại có tai thỏ và cả hai cái loại màn hình này đều giúp cho chúng ta có một cái cạnh viền rất nhỏ và bây giờ khi ra đường chẳng hạn à, các chị em các bạn bè xung quanh thì đã đổi lên XS Max này XS hầu như là có một cái viền rất là sexy rồi hay ngay còn nói đâu xa ví dụ như chiếc Xiaomi Redmi Note 7 chỉ có 4 triệu thôi nhưng mà nó cũng có một cái cạnh viền rất là tốt đẹp hơn sexy hơn mãn nhãn hơn rất là nhiều so với cả chiếc iPhone 7 Plus của chúng ta thì công bằng mà nói iPhone 7 Plus thật sự cái thiết kế của nó đã lỗi thời rồi chẳng qua là chúng ta đang có một cái số tiền nhỏ chúng ta đang có một số tiền khoảng 8,5 triệu thì chúng ta phải chấp nhận và bỏ ra một cái số tiền nhỏ để mua về một cái chiếc máy đánh đổi phần thiết kế để đổi lấy một cái hiệu năng tốt đánh đổi cái thiết kế để đổi lấy một cái trải nghiệm mượt mà đồng bộ với những cái thiết bị ví dụ như là các bạn dùng macbook giống mình thì chúng ta khó có thể lòng nào mà dùng android để có thể kết nối mượt mà được với macbook đúng không nào và đó chính là hai lý do mà các bạn nên cân nhắc về việc có nên mua iphone 7 plus ở thời điểm hiện tại hay không Suy cho cùng thì cái gì nó cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu và một số những cái tính năng của iPhone 7 Plus mà mình không đưa vào trong cái phần nên hay là không nên thì bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Ví dụ như là cái phần tỷ lệ màn hình của iPhone 7 Plus có người bảo là nó lỗi thời nhưng có người bảo là bây giờ chủ yếu clip trên YouTube toàn là tỷ lệ 16:9 thì việc gì tôi phải mua những chiếc máy 18:9 chưa có thể tối ưu được và chưa xem được nhiều video có tỷ lệ 18:9 đúng không nào? Và iPhone vẫn có một cái màn hình rất là tốt, vẫn có màn hình Full HD để chúng chúng ta cũng có thể trải nghiệm đối với chất lượng là tốt nhất ở trên YouTube rồi bên cạnh đó thì à, mình sẽ nói về cái tính năng là chống nước trên iPhone 7 Plus thì đây cũng là một cái tính năng giúp chúng ta có thể bảo vệ được cái tuổi thọ của máy lâu hơn sử dụng lâu dài hơn và cái tiếp theo đó chính là về dung lượng pin về dung lượng pin thì cái dòng Plus thì các bạn có thể biết rồi cái dòng Plus thì chúng ta có một cái viên pin trâu hơn đối với cả cái dòng thường và cụ thể thì 7 Plus có một viên pin là 2900 mAh thì mình nhận định đây là một cái dung lượng mà đối với những chiếc máy iPhone thì là một cái dung lượng đáng mơ ước và có thể giúp cho chúng ta có những cái thao tác sử dụng lâu dài bên cạnh đó thì nếu như mà nhìn sang những cái chiếc máy Android thì với cái dung lượng là 2900 mAh thì nếu như mà so sánh với những cái chiếc máy Android thì chả là thấm tháp vào đâu cả chính vì vậy các bạn đừng có nói là iPhone pin trâu công tâm mà nói thì chúng ta phải nói là nó chỉ là đủ dùng ở trong ngày thôi rồi và kết lại video ở đây thì mình cũng đã list ra một số những cái mà các bạn được lợi cũng như là không được lợi khi mà các bạn mua iPhone 7 Plus Và cái mà các bạn nên cẩn trọng khi đi mua đó chính là khi mà đi mua máy cũ thì chúng ta phải test máy cẩn thận này Cái thứ hai là chúng ta cần phải check kỹ về cái dung lượng pin xem là đã bị chai nhiều chưa Màn hình, camera và vì đây là những cái bộ phận mà rất dễ thay thế và đáng tiền nhất của chiếc iPhone Chính vì vậy mà các bạn nên lưu ý những cái điều này Còn nếu như mà các bạn chưa có kinh nghiệm thì hãy qua những cái showroom của di động thông minh bởi vì những chiếc iPhone ở đây thì mình cảm thấy là được bao test cũng như là được đảm bảo chất lượng về cái chế độ bảo hành cũng như là cái bảo hành toàn diện giúp cho các bạn có thể an tâm trong quá trình sử dụng hơn và các bạn thấy iPhone 7 Plus như nào những cái lý do mình đưa ra ở bên trên nó có thuyết phục các bạn hay không hay là các bạn còn có những ý kiến nào khác thì hãy để lại ở phần comment bên dưới của video và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh youtube của Review để ủng hộ bọn mình nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tư vấn sau bye bye